Chào các bạn, hôm nay có gì hot thông tin đến các bạn một tin cực kỳ rực gân. Đó là xuất hiện Đông Phương bất bại tại trại giam Đắc Tân. Tưởng như Quỳ Hoa Bảo Điển xưng bá thiên hạ đã thất truyền kể từ khi Đông Phương bất bại qua đời, thế nhưng mới đây tại trại giam Đắc Tân tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện một phạm nhân tu luyện môn võ công vô cùng cổ quái này. Cụ thể, phạm nhân TMT 32 tuổi mới đây đã bị phát hiện ra là đang luyện môn võ kể trên nhằm xưng bá thiên hạ ở ngay trong trại giam. Để nói qua thì môn võ này sẽ khiến thân pháp người luyện trở nên nhanh như tên bay, cứng như giáp sắt, khỏe như tinh tinh và uyển chuyển như mãng xà. Kỳ diệu là vậy tuy nhiên, do tu vi võ học không cao nên ngay ở bước đầu tiên là tự cung thì thanh niên này đã bị tụt huyết áp và sốc phản vệ. Ngay lập tức, Tê được đưa đi nhập viện bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với tình trạng đứt vòi nước và phải mất 6 tiếng đồng hồ thì các bác sĩ mới có thể nối lại thành công. Được biết đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được nối liền cần tăng dân số thành công, tuy nhiên lý do vì sao T có vật dụng để thực hiện hành vi trên thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân TMT SN 1990 chú huyện Mơ Đắk, Đắk Lắk trong tình trạng tờ rim đứt lìa. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành phẫu thuật nối lại cần tăng dân số cho bệnh nhân bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa ngoại thận. Tiết niệu thông tin, quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do vòi nước bị cắt rời 6 tiếng. Tờ rim được bảo quản không đúng cách bị dính bụi đất lấm lem, bỏ trực tiếp vào thùng đá gây bỏng lạnh. Trong suốt 2 giờ phẫu thuật các bác sĩ phải xử lý máu đông, nối từng mạch máu nhỏ. Đến nay, sau 5 ngày phẫu thuật bệnh nhân có thể đi tiểu lại, Vậy nên anh em có tu luyện võ công thì cũng nên cân nhắc chọn loại võ công phù hợp và cân đối tu vi của bản thân đến đâu, có dung nạp được những loại võ công cao cường thế này không nhé. May cho anh là đến bệnh viện kịp thời đấy. Chậm tí nữa thì không biết anh đi lái kiểu gì.